Tại một làng nọ, có một cặp vợ chồng trẻ sống với nhau rất là hạnh phúc, nhưng cái nghèo vẫn luôn đeo bám họ. Vì vậy, anh chồng quyết định sẽ đi xa để tìm một công việc có mức thu nhập tốt hơn. Trước khi khởi hành, anh nói với vợ mình, có lẽ anh không về nhà trong một thời gian dài, nhưng anh vẫn luôn chung thủy với em hứa với anh em cũng như vậy nhé. Chắc chắn rồi, em sẽ đợi anh về và luôn chung thủy với anh. Sau nhiều ngày đi bộ, người đàn ông đến một thị trấn và xin được một công việc. Anh yêu cầu giữ lại toàn bộ lương của mình cho đến khi anh sẵn sàng về nhà và ông chủ đồng ý. 20 năm qua đi, người đàn ông nói với ông chủ của mình rằng đã đến lúc tôi cần phải về nhà, xin đưa cho tôi số tiền mà tôi nhờ ông đã giữ hộ. Ông chủ nói anh đã làm việc rất chăm chỉ và giờ đã có một số tiền rất lớn. Tuy nhiên, tôi muốn đưa ra một lời đề nghị anh sẽ lấy lại số tiền của mình hoặc tôi sẽ cho anh ba lời khuyên. Anh chỉ có thể chọn lấy một trong hai, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời. Người đàn ông cân nhắc lời đề nghị trong hai ngày. Sau đó ông bảo với ông chủ Tôi đã làm 20 năm, Tiền đối với tôi rất là quan trọng, nhưng ông hãy cho tôi xin ba lời khuyên. Ông chủ cười nói, lời khuyên thứ nhất, đừng chọn lối tắt trong cuộc sống. Anh có thể trả một cái giá gắt đắt, thậm chí mất đi cả mạng sống của mình. Lời khuyên thứ hai, đừng quá hiếu kỳ mặt trái của sự tò mò sẽ là một kết thúc cho cuộc đời của anh cuối cùng đừng đưa ra quyết định trong lúc nóng giận hoặc thấy tổn thương nếu không anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời sau đó ông chủ chuẩn bị cho anh ba túi thức ăn ngon hai túi đầu tiên là để anh ăn trên đường còn một túi còn lại hãy để dành để ăn với vợ anh khi đến nhà anh nhé. Người đàn ông cảm ơn ông chủ rồi lên đường về nhà. Ngày đầu tiên trên đường, anh gặp một người hỏi thăm về nơi anh sẽ tới. Người đàn ông trả lời, Tôi đang trên đường trở về nhà sau 20 năm làm ăn, phải 20 ngày đường nữa mới đến nơi. Người lạ nói, tôi sẽ chỉ cho anh đường này nhanh hơn, chỉ mất 5 ngày mà thôi. Người đàn ông rất hăng quan đi về phía lối tắt. Nhưng đột nhiên, anh lại nhớ lời khuyên thứ nhất và tiếp tục đi vào con đường cũ. Anh không ngờ mình đã tránh được một cái bẫy đã gian sẵn của bọn cướp. Khi trời tối, anh ghé vào một ngôi nhà ven đường. Anh xin ở lại qua đêm tại chuồng da súc bỏ chống. Lúc đang ngủ, có một tiếng gầm lớn đang làm anh thức giấc hiếu kỳ, anh nhổm dậy và định mở cửa chuồng. Nhưng anh lại nhớ đến lời khuyên thứ hai, thế là anh tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, chủ nhà nói với anh rằng có một con hổ cứ thỉnh thoảng là tới đây vào ban đêm nên mọi cánh cửa đều được gia cố vững chắc. Tôi rất vui vì biết anh vẫn an toàn khi ở trong chuồng. Sau 20 ngày đêm mệt mỏi, anh đã đến nhà, lúc đó trời đã tối, có một ngọn đèn treo ở trước cửa. Với niềm sung sướng kìm nén bấy lâu, anh liền tiến về phía những tia sáng. Nhưng niềm vui sướng phút chốc đã biến thành sửng sốt và giận dữ khi anh thấy vợ mình ôm một người đàn ông khác. Tức giận và thù hận ngập tràn trái tim anh Anh chỉ muốn xông vào và giết chết cả hai người Nhưng anh lại nhớ đến lời khuyên thứ ba và đã kiềm chế bản thân Đêm hôm đó, anh nằm ngủ dưới mái hiên Khi mặt trời ló gạn, anh đã bình tĩnh và suy nghĩ Mình sẽ xin ông chủ quay lại làm việc Mình sẽ không giết cô ta và gã tình nhân đó nữa Nhưng trước khi rời đi, mình phải cho cô ta biết được sự chung thủy suốt ngần ấy năm của mình. Anh đã rõ cửa, nhưng khi vợ anh mở cửa thấy anh, cô liền lao vào vòng tay của anh. Nhưng anh cay đắng đẩy cô ra và nói trong nước mắt, tôi, Tôi đã chung thủy suốt với cô ngần ấy thời gian qua, còn cô lại, lại phản bội tôi. Không, em, em không làm thế. Tôi đã nhìn thấy cô với hắn. Đó, đó là con trai của anh. Em đã mang thai khi anh vừa rời đi và con trai của chúng ta đã tròn 20 tuổi. Và thế là họ ôm chồng lấy nhau trong hạnh phúc. Sau đó ba người ngồi xuống cùng thưởng thức túi thức ăn cuối cùng. Nhưng khi anh mở chiếc túi ra, anh bất ngờ khi thấy số tiền lương của anh kiếm được suốt 20 năm qua và còn có cả tiền thưởng nữa. Cuộc sống của chúng ta luôn tràn đầy những thử thách và cám dỗ lựa chọn và làm việc gì trong lúc không lý trí kết quả thường thất bại và sẽ hối hận chỉ có những giá trị tốt đẹp là thứ duy nhất giữa ta không đánh mất chính mình vì thế bài học khó nhất để vượt qua thử thách cuộc sống đó là bài học về sự kiên nhẫn nhẫn để từ bi nhẫn để khoan dung nhẫn để tha thứ và khi thiện lương trỗi dậy chắc chắn điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với bạn